Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên. Do cái à, đợt này đang dịch uh, Covid đang tăng cao thì cái nhu cầu mà sản xuất uh, cũng như là chế biến thức ăn chăn nuôi ngay tại nhà của bà con là đang tăng đang đang đang cực kỳ cấp thiết. Thì đây, bên điện máy cường lên xin uh, giới thiệu đến cho bà con bộ đôi sản phẩm là máy ép cám viên cũng như là máy băm nghiền đa năng. Đấy thì bà con có thể sử dụng một trong hai hoặc gia đình nào có điều kiện thì mình có thể kết hợp cả hai máy vào À, để trực tiếp sản xuất ra thức ăn chăn nuôi cũng như là à, cám viên chăn nuôi cho gia súc gia cầm à, vật nuôi trong gia đình đấy thì bên cạnh bà con đây cái máy có cái bánh xe màu vàng như thế này thì máy này là máy ép cám viên F150 bắt đầu trực tiếp chạy motor ba kỳ rưỡi đây thì máy là có phiếu màu đỏ đỏ đậm này đỏ thấm này đấy màu màu sơn này là sơn sơn chống rỉ sơn uh, tính điện cực kỳ nước sơn cực kỳ lì cũng như là mượt đây đầu này là đầu ép ờ, cám này đấy chạy ờ, hộp số này là hộp số ô tô này đấy motor chạy motor ba kg rưỡi ờ, năm ngựa à, tốc độ vòng quay là 1.400 vòng một phút đấy sản xuất tháng 8 năm 2021 này motor cực kỳ mới luôn motor dây đầu bảo cho bà con 12 tháng chạy điện 220 đấu đầu trực tiếp đây ở đây có đấu sẵn cho bà con một cái automat đây thì giới thiệu qua cho bà con cái máy ép cám này thì nó có thứ nhất là ba phần chính thứ nhất là cái phần uh, cái phần đầu nghiền này đầu nghiền thì nó bao gồm cả sàng quả lô cũng như là cái phần hộp số còn thứ hai là bộ phận truyền động và thứ ba là motor đấy motor bộ phận truyền động cũng như là đầu ép cám thì motor đây là mình giới thiệu qua cho bà con là motor điện à, của toàn phát à, chạy dây đồng rồi còn đây là phần truyền động à, cũng như là phần truyền động của máy thì toàn bộ là truyền động bằng giảm chấn ở bên giữa của hai cái phần liên kết thì nó là bằng cao su nên là nó kỳ êm cũng như sử dụng an toàn còn ngay bên trên là cái phần automat này dây điện và nó đấu liền qua bộ phần truyền động của hộp số ô tô nó có cái bấn răng quả dứa ở phía bên trong này đây dẫn động trực tiếp lên cái trục đứng này đấy bên trong này là có quả lô này đây. bên trong máy là có một sẵn cái sàng 4 ly rồi và nó dẫn động lên quả lô quả lô quay thì à, sàng quay thì quả lô quay đấy, bà con khi sử dụng thì mình chú ý là siết à, hai con ốc này vào sát cái phần dưới này để à, nó trực tiếp ép như bên cám nó, nó đã được chặt hơn Đấy, khi sử dụng thì bà con chú ý và ngay bên trước này nó có một cái phần dao cắt này đây. thì uh, à, dao cắt này thì bà con chú ý sử dụng nhá thì uh, có một số uh, bà con về sử dụng thì ép không nó không ra cám nó bị lối cám nó vụn quá thì bà con có thể chú ý là cái dao cắt này để cao quá này thì là khi mà cái dao nó cao quá nó sát cái mặt sàng thì nó sẽ nghiền vụn viên cám luôn khi mà ép xuống cái thì nó cắt quá ngắn nó sát cái mặt sàng thì nó sẽ cho vụn viên cám luôn thì bà con chú ý là nó có một cái lối như thế này khi bà con chú ý sử dụng thì mình sẽ hạ cái dao này xuống khi mà nó bị cái lối mà vụn cám quá đấy chỉ chú ý một cái như thế này thôi còn cái phần à, bên trên à, cám viên cám như thế này thì mình chú ý là chỉ pha tỷ lệ nó khoảng độ 15 à, đến 10 đến 15 phần trăm độ ẩm thôi không không pha quá nhiều nước thì tránh cái trường hợp mà nó bị ướt quá thì nó sẽ không ra viên cám mà nó sẽ vón cục cũng như là là cái viên cám nó không ra được đấy, hoặc là pha khô quá thì nó sẽ bị tắc sàng đấy khi mà hiện tượng nó bị tắc sàng thì bà con phải tháo bốn con ốc xung quanh này đây có bốn ốc xung quanh này khi đã bị tắc sàng thì tháo bốn ốc xung quanh này nhấc hẳn cái phần quả lô cũng như là cái phần uh, phần nghiền tê này ra đấy và tháo trực tiếp cái sàng ra để mình đục lại cái sàng để thông lại cái sàng này và trực tiếp làm sạch cái sàng và lắp lại để làm lại từ đầu còn nếu như mà cám nó bị ướt quá thì bà con xử lý là mình sẽ vớt cái cám đấy ra à, trộn lại thêm một ít cám ngô cám gạo vào cho đủ độ ẩm đi rồi mình trực tiếp cho vào ép lại thì nó sẽ, sẽ sử dụng nó dễ dàng hơn đấy còn máy thì bà con sử dụng khi mới mua về thì à, chưa có xăng uh, chưa có dầu nhớt đâu thì bà con chú ý là mình bỏ cái nhớt vào đây này đây rút lên đấy bên trong này bà con đổ cho ờ, bên ờ, cho tôi là một ờ, một phẩy sáu một sáu lít đấy hai chai nhớt 4 thì xe máy số đổ vào đây và mình trực tiếp nút lại thôi thì là nó sẽ ờ, cực kỳ dễ dàng đấy còn máy thì có tổng trọng lượng là 74 kg đấy cũng khá nặng đấy tại vì là uh, thiết kế dày dặn chắc chắn thì bà con sử dụng nó đầm máy hơn còn đây là có bánh xe đẩy này này bánh xe di chuyển này đấy thì bà con uh, di chuyển đi di chuyển lại rồi bảo quản máy nó dễ dàng đấy, không phải lo về quá uh, không phải quá lo về sự cân nặng của nó đấy bà con yên tâm khi sử dụng Đấy, còn à, ngay sau này là cái máy băm nghiền đa năng này, motor 2,2 kg này, thiết kế bằng thép này. Đấy, thiết kế bằng thép và cũng như là bằng inox. Thép là thép cao cấp. Thép cao cấp, thép cao cấp à, không dỉ cũng như là được sơn à, ờ, tiến điện các thứ rồi thì là đảm bảo cái độ an toàn cho bà con khi sử dụng. Đây, còn máy này thì ờ, cái máy băm nghiền đa năng này có thể trực tiếp băm được nghiền được ngô, băm chuối, băm cỏ, nghiền ốc nói chung là hầu như tất cả các nguyên liệu bà con ở nhà thì đều có thể tận dụng được hết đấy cũng như là cái máy ép cám này thì bà con sử dụng có thể ép được cá ép được uh, uh, ngô đấy cũng như là cám cá ngô rồi là rau ép thành viên dạng viên còn bên này là băm nghiền để bà con trực tiếp cho ờ, gà vịt ăn đấy cũng như trâu bò đấy, thì mình uh, sử dụng hai tính năng hai con máy nó khác nhau hoặc có thể kết hợp là sau khi bà con đã nghiền đã băm rồi thì còn trực tiếp bỏ vào máy để ép cám để ép viên để gà vịt nó dễ ăn hơn trâu bò nó dễ ăn hơn đây còn khi mà sử dụng máy đây đây giới thiệu qua cho bà con cái máy à, băm nghiền đa năng luôn cái máy băm nghiền đa năng thì toàn bộ nó bằng à, inox này thép này thép motor 2,2 kg dẫn động à, trục rời nhá đây trục rời này motor rời này à, chạy dây cu loa đôi này hai dây cu loa cực kỳ chắc chắn dây là dây A28 đấy, dây này cũng là dây bản lớn đấy, khá là chắc chắn và motor là motor dây đồng đấy thì uh, khi sử dụng thì bà con có ba chức năng như, như sau thứ nhất là nghiền uh, nghiền bột này nghiền uh, dạng viên đấy thì bà con ờ, sử dụng ngô hoặc là những dạng hạt thì có thể ờ, trực tiếp nghiền ở đây thì mình đổ ngay trên cái phiếu này và có một cái phần ờ, tay cầm này tay cầm thiết kế cực kỳ tiện lợi này đây, mình có thể điều chỉnh cái độ lưu lượng xuống của hạt này đấy mở ra mở to mở nhỏ đấy còn ngay bên này là cái phần bà con có thể thứ nhất là nghiền bột và thứ hai có thể nghiền ướt được máy này cũng có thể nghiền ướt bà con bỏ được ngô bỏ được ốc hoặc là các cá các thứ mình có thể bỏ vào đây để nghiền thành nghiền nhỏ ra xay nhỏ ra để cho gà vịt ăn hoặc là mình ờ, chức năng thứ ba của nó là thái chuối hoặc là bằm cỏ bằm rau bằm rau bèo bằm ờ, rau muống đây thì bà con có thể nhấc cái nắp này ra này mình trực tiếp bỏ ờ, từng bắp rau muống vào đây hoặc là nhét cả thân chuối vào đây đường kính nó khoảng từ 10 đến 15 cm đấy ngay bên này có một cái ống trụ tròn à, thẳng đứng như thế này này thì bà con thể mở cái nắp này ra mình nhét những cái phần mà thứ nhất là ngô hoặc là những cái phần như kiểu mà à, những cái uh, cây à, cây ngô hoặc là cây uh, cỏ voi dạng uh, ống dài thì mình có thể trực tiếp nhét vào đây thì nó sẽ dễ thái hơn đấy cần thái lát thì mở bà con mở ra đây nhét vào đây đấy thì uh, chú ý khi sử dụng cái máy băm nghiền đa năng này thì bà con băm riêng, riêng rẽ cũng như là nghiền riêng rẽ những cái vật liệu ra không bằm chung thì bằm chung thì nó sẽ không những cái nguyên liệu nó sẽ này nó sẽ không đạt chuẩn được thì giả dụ như kiểu bà con bọc khi sau khi đã nghiền ngô thì mình tháo máy ra đây khi tháo máy thì tháo ba con ốc xung quanh máy như thế này nhấc máy ra vệ sinh lại đấy vệ sinh sạch sẽ xong bắt đầu mình mới sử dụng những uh, chức năng khác là những chức năng khác thì uh, tiền thể thì tháo uh, tôi sẽ tháo nắp tên luôn cho bà con thấy được cái phần uh, kết cấu bên trong của máy thì uh, đây từ ngay cái phần uh, cái phần uh, gọi là cái phần nghiền của nó thì tất cả nó bằng inox hết chỉ có những cái phần dao này là dao nhíp ô tô này dao cực kỳ chắc uh, chắc chắn cũng như cực kỳ bền này trong dao thì có thứ nhất là có ba dao Đấy, mỗi mỗi dao là hai lưới thì tổng cả là 6 lưới một dao bên trên ờ, như thế này là cái dao ờ, sơ chế thì khi bà con ờ, nhét cái phần chuối hoặc là những cái phần thân cây dài xuống thì nó sẽ sơ chế cái phần này đầu tiên nó cắt thành từng khúc nhỏ đấy trực tiếp hai cái dao phía bên dưới này sẽ là phần dao nghiền đấy cũng như là bằm nhỏ bằm bằm mịn cho bà con đấy khi sử dụng thì bà con chú ý đấy thì đây bên trên nó có đánh dấu là su 2 lên 1 này đấy inox 2 inox 2 lên 1 này là ống này còn phần bên dưới này inox ống inox tấm này là inox 3 lên 4 đấy, dày hơn chắc chắn hơn đấy ngay cái phần à, viền tên này không cần inox quá dày đấy nó cái viền này chỉ à, tăng cái độ cứng vững của máy thôi còn xung quanh máy thì có ba cái phần tay như thế này để giữ lại máy cũng như là cái phần cửa xả của nó này đây phần cửa xả và của nó thì nằm ngay được bố trí ngay ở phía bên máy như thế này đây bên trước là nó có một cái phần uh, tay vặn tay vặn này là để chủ yếu để giữ cái phần sàng này đây khi sử dụng nghiền thì bà con sẽ sử dụng đến cái phần này còn nếu như mà không nghiền thì bà con cắt đi đây nghiền không nghiền sai thì mình cắt đi đấy mình chỉ sử dụng để trống không như thế này thôi thì mình sẽ được thái được chuối cũng như là rau cỏ để trực tiếp nó bắn ra ngoài này đấy còn khi nào mình ờ, nghiền ngô nghiền hạt hoặc là uh, nghiền nghiền ốc hoặc là nghiền cá thì mình ờ, đóng cái này lại đấy khi mà đóng này đóng lại cái cái tấm sàng này thì bà con chú ý nhá đây như thế này nó vẫn chưa khít này đấy đấy thì mình phải làm cho nó thật khít vào thì nó sẽ không bị nó không bị lọt những cái phần thô nó ra thì nó sẽ không sản phẩm nó không được đẹp Đấy, khi mà bà con đóng khít rồi thì chú ý là siết con ốc này thật chặt nhé. khi mà sử dụng máy thì có cái độ rung lắc thì là nếu như không siết chặt con ốc này thì nó sẽ bị à, rung lắc lên đấy nó ờ, dẫn đến cái việc một trường hợp những cái phần mà à, thô nó chạy ra phía bên ngoài nó sẽ không được uh, sản phẩm nó không được đẹp uh, gà vịt nó ăn nó sẽ lựa những cái phần uh, hạt lớn nó trừ ra thì bà con sẽ tốn cái nguyên liệu hơn và phải làm lại nó phức tạp hơn đấy còn máy thì ờ, cũng thế thôi đấy có thể bà con sử dụng ờ, một trong hai máy hoặc là có thể kết hợp cả hai máy ờ, hai máy cùng một lúc đấy sau khi nghiền thì mình có thể trực tiếp trộn với cám hoặc là mình chế biến ngay tại nhà luôn hai máy kết hợp trong một công đoạn sản xuất uh, cảm viên từ khâu từ A đến Z từ nguyên liệu cho đến cho đến thành phẩm thành phẩm uh, cám viên đấy hoặc có thể là bà con sử dụng riêng rẽ từng máy ra nhà nào mà đã có cám cám bột rồi thì có thể mua uh, mình uh, máy ép cám thôi để ép ra viên hoặc là nhà nào không cần có nhu cầu làm uh, máy ép cám viên thì, thì uh, mình uh, có thể uh, băm mịn cái này Đấy, thì uh, bà con có nhu cầu mua cái máy ép cám viên hoặc là máy uh, băm nghiền đa năng có thể liên hệ bên điện máy Cường Lên địa chỉ số 1 lô T3 khu đấu giá Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thân Trì, thành phố Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Chân thành cảm ơn.